phương Đông Bắc gồm có ba sơn là xỉu cấn dần từ 22,5 độ cho đến là 67,5 độ, chính cấn là 45 độ đúng không ạ? Thì uh, gồm có ba sơn thì cái sơn dần tức là nằm ở độ số là uh, ờ, 52,5 độ cho đến 67,5 độ, tức là 60 độ cộng trừ 7,5 độ là cái hướng phạm chính thái tuế sang năm tối kỵ khai sơn hợp hướng. Tóm lại là hướng dần sang năm khỏi làm không có tháng nào làm được đối với cả tọa xỉ hướng mùi thì không đến mức là hướng tam sát cho nên hướng tam sát là hướng tuế sát đấy cho nên nghe là không đến mức gọi là quá quá quá quá quá hung họa quá hung họa nếu như chúng ta mà không có vấn đề gì thì vẫn có thể tiến hành khơi xây mới trong năm được nhưng nhà tọa khôn hướng cấn tức là chính cấn hướng đúng không ạ thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể xây dựng trong năm 2022 nhâm dần cho nên là năm 2022 nhâm dần nếu anh chị xây dựng nhà cửa mới nếu như muốn xây tốt không bị cấp bách thì để sang năm 2023 quý mão còn nếu cấp bách thì chúng ta vẫn có thể xây dựng nhưng mà hướng dần thì bỏ luôn hướng xỉu hướng cấn thì có thể làm vào tháng 4 tháng 5 tháng 11 còn cái việc mà tu tạo sửa chữa là cũng không làm luôn đúng không ạ thì khi không tu tạo sửa chữa rồi về phương vị này rồi thì cái việc mà nâng thêm tầng nâng thêm mái cũng bỏ luôn mà để sang đến năm 2023 hãy làm năm nay hướng này không làm